Làm thế nào để tìm được chu vi của hình tròn? Và tính chu vi như thế nào? Cô mời các con cùng tìm hiểu qua phần kiến thức. Lấy một miếng bìa cứng, vẽ và cắt một hình tròn có bán kính 2cm. Ta đánh dấu một điểm A trên đường tròn. Bây giờ các con cùng xem cô thực hiện. Chúng mình sẽ mua chọn một miếng bìa. Sau đó thì các con sẽ Vẽ một cái bán kính từ 0 đến 2cm. Ta chọn tâm O. Đặt một đầu compa vào tâm O. Đầu còn lại mở khẩu độ compa đúng 2cm. Chúng mình bắt đầu vẽ. Và ta đã được một hình tròn bán kính 2cm. Các con nhìn thấy điểm A Vừa rồi là hình tròn bán kính 2cm và đây có điểm A rồi đúng không nào? Bây giờ cô đặt cái đường tròn bán kính 2cm vào để cô chạy trên một cái thước kẻ. Và sau khi cô chạy một vòng thì cô sẽ kiểm tra xem xem là sau khi chạy một vòng thì chiều dài của cái đường chạy vừa rồi mà ta tìm được nó sẽ là bao nhiêu cm ta sẽ tính được chu vi và làm như thế nào các con nhìn lá. Đặt điểm A trùng với vạch không trên một cái thước. Đây, cô đặt điểm A trùng với điểm không trên một cái thước. Sau đó thì cho hình tròn lăn và chỉ lăn một vòng thôi các con nhé. Tức là khi nó lăn nó quay lại đúng cái điểm A, tức là nó lăn được một vòng. Đây thì thấy điểm A lăn đến vị trí của điểm B nằm ở giữa vị trí 12,5 cm và 12,6 cm trên thước kè. Bây giờ các con nhìn cô lăn này. Như vậy cô lăn đúng một vòng tròn thì từ điểm A nó quay lại thì trùng đúng với điểm B và đây là điểm A và điểm B trùng với nhau.